đường về nhà hoa ô liu dòng người vội vàng bước nhanh qua ngỡ con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 nhàn buồn biến cho ta nỗi niềm còn lại với hương hoa dù buồn cùng phải cố cho qua đâu còn chỉ khi người xa em bước đi thăm hồi bàn em quên đi câu hứa xưa em quên nơi ta ước thề một chiều thu còn đó nơi đây tớ hương mong hình em bên kia vui với ai bao nhiêu đêm anh ngóng chờ thì giờ sẽ thôi đời mong